Chào mừng các bạn đã đến với Cười Ngu Người tập 11 <laughs> ha, Màn thứ nhất là màn ủi đô Kamal Chalre Hello Kamal <laughs> Hãy xem lại xem Hello <laughs> tiếp theo quá hay phố xa vun đắm chia đôi vợ anh <laughs> đời em bên đời ba quá kinh điển luôn à cô gái này hát có vẻ hay hơn ông thanh niên này ú chà chấp tàn tôi xa nơi bên đầu chim chẳng bay trời ơi kiểu này chắc là ngủ ngon luôn nghe ông này hát chắc là ngủ hơi bị ngon <laughs> hay quá thôi anh bà nghỉ đi dữ lắm á ai đánh bà là bảnh lợ chứ bà không có đứng yên đâu đứng lại đứng im chồng bà đánh trùng quá nhà coi bội ai coi Trời dạy đây Ờ, đủ con cọp đúng không? Dữ lắm Ai đánh bà là bà đánh lợi chứ bà không có đứng yên đâu tôi biết mà Là cái này là đường tiền nè Là ngày nào bà cũng ra tiền bỏ vốn rồi lấy vé số đó Đúng không? như là như con lẹ giật chạy chạy ừ. ờ người vô tao bảo gì mà kỳ quá không ý tôi nói nhưng mà sắp tới đây nè bà phải bớt cái khẩu lợi. tôi nghĩ là đừng có nói chuyện nhiều với những người lạ bắt bướm đó nhớ không đó hạn chế lại bà bà đang có một cái luồng là luồng là luồng bán ới nè đi vô viên hội coi mày đừng quá coi mà nói trời ăn ơi có người trời làm có bối gì mà cày vậy mấy năm trước rồi là năm nay chưa biết tiến triển không tôi thấy cái đường nó dài hơn là bà có thể bà bán được 15 tờ ý là một tiếng á một tiếng 15 tờ 10 tiếng là bà bán được trăm rưỡi rồi hiểu không sao mày không nói tao đi luôn hụt chậm ra bích luôn rồi rồi nhắm mắt lại đi ướt đi nè tôi thấy trong đài bà có cái lọc lớn lắm á nha nhắm mắt lại nhắm mắt lại ướt đi ướt đi tôi làm phép cho hỏi luôn hỏi kèm dạ gói cái hữu tâm của ai vậy ơi câu bối kỳ quá hỏi tôi không phải không coi là không có hai trăm đó tôi coi cho bà tôi chưa tôi chưa từng thấy cái vụ mà coi bói nào mà thầy bói phải đưa ruột tiền để cho con cái con coi bói trời đừng chập đây chập vô à em vô chợ trời ơi cái gì mà coi con không nghe rõ tao bữa hết rồi có cái gì nuôi chưa bữa cái nuôi bạn hết chưa quần muốn chết luôn rồi đó Rồi đừng có chửi thầy mối Thầy Thầy quay anh răng cũng quắt nha Chửi thầy luôn, chửi thầy luôn Rồi Nói mày mà phương thôi Rồi để cho thầy coi đi Có gây lộn với đứa nào khác giới là mày á <laughs> Nhớ tao đâu có ngay tại đây đâu Ai ơi là trời Nãy nói sao bởi vì Đậu mà mày chọc giận lên Muốn có tài không? Phải luôn, lụng má cái chiều cấu cái lậu da cấu luôn á Tôi chở mà về thôi tao sợ mày lắm rồi Tôi chạy đâu có qua ai đâu mà thấy không, tôi chạy không có thua ai, tôi chạy 100 cây số một giờ mà thấy không Giờ giờ tao vô cấp cứu chạy dậy luôn Trời ơi, tôi chạy đâu có bỏ mặt ai đâu mà sợ Tại có người nước mà về Bàn tay bà sướng lắm đó nha thiệt bàn tay nào phải bàn tay khổ đâu tự bà làm khổ bà bà để ý nè bà nghe lời tôi về nhà bà không ăn là bà đói bà ăn là bà thấy bà no thấy cái đường chỉ tay bà dài lắm đói ăn đâu mà đuổi chuyện lồn mày không ăn mày đói ta chết ta không tại đây quá chịu nghiệp không ăn thì đói tại đây nè cái đường nè ăn thì no là, là nữ ăn ít nè là buổi tối bà hay đói bụng lắm mà bà ăn vô là bà thấy no bà không ăn là bà thấy cảm thấy bà đói đâu phải ai giống như bà đâu bà hiểu ý tôi nói không những con ma neo canh để yên nó không ăn nó không chết nó cứ đi hoài luôn bà để ý tôi nói tôi coi không còn sống mà ta chết đâu không phải tôi nói mấy con ma neo canh á ma la canh là ai vậy mỹ là mấy con mà bự, bự quần áo mà đúng như nè con người nó đâu có ăn đâu nó vẫn sống bình thường mà nó mở mắt ra chá không không không ờ. chúc nhắn tin cho nó nha <laughs> cái đường tình bà nhiều lắm nó bị vẽ nhiều nơi nè có nghĩa là bà quen nhiều thằng lắm bà quen giấu bà phải chia tay bớt đi chứ không chia tay bớt mấy này đi bà quen mấy người lớn tuổi tại vì sao những người trẻ không có lo cuộc sống ổn định cho bà hai cái người lớn tuổi đang trông chờ bà lắm á là ông bảo vệ với ông xe ôm <laughs> sao mày cũng giả chết ngồi với lớn đây <laughs> trả cho đụng má ý là cái đường tình cái đường tại thấy ờ. có cái đường uh, cái gì ra đạo ý có kia mày giả người ta khen khen ôi để cho thầy coi tiếp ờ, tí chưa có điển nha ý là chỉ tại à, mày nói nhiều quá có một giám đốc này nha <laughs> ông này tên võ gì đó võ văn cầu à. gần đúng gần đúng rồi gần đúng rồi gần đúng rồi gần ra ăn cái kim điên gần đúng gần đúng gần đúng gán lên một chữ nữa thôi võ văn cầu lấy bà quan cái kim điên đúng rồi gần đúng rồi mày lấy không biết gì không võ mỹ nương nghĩ là cuộc đời mình còn gặp tới người mà tên võ không không tên mỹ nương rồi đến rồi mỹ nương kêu tâm luôn luôn đi bắt ra đi không phải là mỹ nương chỉ tay ra đưa dạ. coi có ai hiện không có đẻ có đẻ cùi ác quá trời ổng có quay nha đừng có quay trời ơi gì vậy quay hoài vô rồi mà quay mà quay hoài quay hoài lấy cái gì có clip cho ta coi quay hoài chứ <laughs> ý là đừng có quay nữa hiểu không bộ mà muốn đùa chứ ta cứ quay hoài giờ à. mẹ hồn bơi cuộc đời của bà long bông leo queo lắm không có ngày nào bà ở nhà đó đúng không bà đi hoài à, cái thời gian bà ở nhà ít lắm bà đi hoài luôn á nè thấy không cái đường chỉ tay cầm chung luôn á chỉ chân nè có nghĩa là bà đi ai có chân cẳng người má ý là hiện cái bàn chân mình đi đó nè bà đi vòng dựng đạo có đi không nguyễn tiểu la có đi không đúng không nè chợ hồ đi nghĩ là cái đường về nhà bà nè đây là ngôi nhà của bà đang ở nhà kế bên là nhà của hàng xóm của mấy của bà mà chưa có tiền mua đâu ờ từ từ tôi biết mà đừng có ai nghe hết là cái đường này là bọc đường hẻm nè đường này bà về tắt nè bà đi đường này về chợ bông lẹ mày mốt bỏ đi bà đi đường này nè hiểu không không về nhà lẹ mà đi đường này nó bị dướng cái ngã ba giống cái bùng binh mà khó vô lắm <laughs> ê nha bàn tay bà cho thấy nè bà mắc tiểu rồi bà phải đi nha ta đáy ờ ý là tôi á ý là nói đó bữa vô trời ơi thằng lộn giọt mắc tiểu kêu mình <laughs> đừng chúa đẻ đang đáy bị giọt vậy xài không thiệt bà chuẩn bị ờ, dư lắm đó nha nhà bà dư lắm á chuẩn bị có cái hồ bơi á nhưng mà bà phải ướt bà phải ướt cái hồ bơi nó mới giữ cho bà hoài luôn cái hòm ấy <laughs> nói bậy bà ý là cái hồ bơi á cái villa bự cái nhà rộng á hiểu không ừ, má cùng theo còn có chung gia chưa vô cái hồ bơi nhưng mà bà xây đồ bơi cho trúng số trúng số ý là người ta cố quá trúng số quá nhiều khi trời xui đất sụi cho bà trúng sao Ủa má chưa hết đi bán chùi ta rồi tôi chết tụi má với cháu là nó nhúng nước mười lăm tờ vô vô cho bông mấy điểm mấy điểm lưng bắn bông quát lại lên mạng lên mạng đầu tiên hỏi gì hãy bà không bà bốn ớt ai gà rồi bán trông chị vậy bán ngày 10 tờ cho đủ trống trụ chết đưa tay lên mắt chạy nhưng mà tôi thấy bà, bà, bà còn tài nữa mới mua cái xôi nè cuộc đời của bà còn dài lắm dạ anh chỗ ta có bối mà cái gì vậy Trời ơi, tôi bối thì ai giật vậy Cháu hồn <laughs> ý là kêu đi á nè đây nè Dông ngầu là eo dữ vậy bên chỗ cây bông á kêu con chó nó vô rồi xem tiếp đi xem tiếp Trời ơi, tôi bối mà con chó đi vô bông lại vậy ý là gì kỳ quá à. bây giờ con chó nó ngồi đó nó chưa nó vô nhà để tôi dễ coi bà hiểu không <laughs> lát hết giờ ba cuộc đời của bà long vô hả vô hả về nhà không tắm nha cũng nói này ngày nào cũng tắm này hỏi vậy <laughs> ngày nào cũng tắm nó bệnh nữa bà con con bàn tay bà bàn tay bà đàn tay phước đức bà phải làm thiện bà giống như là bà khổ vô bà phải giúp người khác và bà mới giàu nổi cái là bà keo kiệt á thấy không bà ăn bổ mì bà ăn hết rồi bà không cho mấy người xung quanh không cho mấy người bán ăn nữa rồi <laughs> nó bán cho cậu bạn lấy tiền rồi cho nó ăn ý là mình ý là mình giúp giúp người á giúp người thì vậy bà bán bánh mì bà vào chính mẹ giúp bà ý là không mày kia ý là ý là ý là mua một ổ mình ăn nữa ổ mình còn nữa ổ mình mời chứ người bán bánh mì lại hôm qua mày mà ăn cà chôm đắt lắm á diệm diễm nào diễm này nè nó tiền tiền à nè đường dưới tay thấy nè gặp người ta không có cười người ta sợ ma nè thấy không nó hiện như cái hình ma nè ta sợ á cái mặt nữ hung á mặt bà là hung thần có nghĩa là hồi xưa có coi phim na cha đúng không vậy là có coi phim đặt găng không thôi má coi ba cái gì đâu <laughs> cũng tụng tao giống mấy đứa đó à không ý tôi nói cái bàn tay hiện lên á nó hiện lên tôi có mấy giờ tao đi bến thằng quậy nó lộn ra lắm ý là một quẻ nó nhiều lắm còn hai món nữa à còn hai cái cái cái gì quẻ nữa à nó coi tuổi đi chọn đời mà chọn đời mà hai trăm ngàn tôi tối một lễ bà mà <laughs> Ờ, hồi xưa giờ tôi coi bói chưa có lần nào mà giống như là bà coi bói là bà phải đưa tiền cho tôi nhưng mà tôi coi bói cho bà tôi phải ói ruột lại tiền cho bà bà giống như là cha là mẹ bà giống như là má lẽ ta lại gì là vợ rồi quá má ơi một hãy nói sao Tại đi đủ má mày câu giờ hoài Đủ má mày câu tao đi bộ chết mẹ luôn ha Chú, chú họ chở lại về Thôi mày chở vô kìa hả? Vô đâu? Thôi chở mày á Bà mã mã, con đâu có bán đâu mã dịch rồi Đập chung đi nè, cái quẻ nó đi hết nè Trời ơi, mày chửi trời đó. Làm sao vậy? Rồi Mai ngày tao á, mua bánh cũng đi Nè Quẻ cho thấy là phải ờ, phun tiêu chân mày Trời làm bộ có coi không con nít người ta mà bà cũng hù nữa <laughs> rồi ờ, coi tiếp đi, đi tao không ra tao tao nghe đau không ông thầy bói này sao xàm quá mày bấm không bấm mà nó không đau mày cùng má mày bấm ra phải đau cụ má mày coi bói gì mà cày quá cái da bà khác người ta bà bấm vô cái bà đau mà không bấm cái không đau mà thấy mày lạ hơn tao trời ơi đụng má mày đưa tao ngắt chặt mày rơi đầu đấy mày bấm tay tao mày nói đau là gì cái ghê quá cái miệng của bà thì kêu lại bớt cái bớt cái khẩu lề đưa đây tôi bánh mì lên nè lẹ lên tôi coi coi bánh mì nữa tôi coi nhiều lắm mấy con mình bà không đâu má đưa cái bàn tay bà ra cái cuộc đời ngắn quá vậy đã minh tiến rồi gặp bà nữa con tôi ơi dài dạ. nghe nè hồi xưa bà cao lắm giờ bà lùng sao nhỏ lớn hồi kia lùng ờ. sao khỏe tôi thấy tôi cao vậy ta gia đình bà có ai cao không mẹ tôi lộn rồi lộn nhà hàng xóm quên mình góc mía nhà bà trời đủ mát câu bối mà lộn góc mía trời ơi gì mà tiền quá có góc mía trong đó mía góc mía có cây đà con cháu trời ơi câu bối này đủ má nhập kỳ quá lượn gió bay không thầy bói sợ quay vô mấy bà quay hoài quay hoài, quay đâu nó nhắn tin với chồng nó mà quay hoài đã bán nó mắc cỡ chết quay gì má ai đẹp tôi hả cảm ơn đi đi cái tao tưởng bắt an tôi má ơi tôi lại đi tôi đi bà còn hay tôi coi bói bà là người coi bảy người coi trong phú không nó thải rồi ờ. đá luôn quá đẹp đem gì đi ờ mắt đá quá đẹp mắt đá hoài vậy em không mắt đá mà em chơi vâng ba này thôi rồi chúng ta đã qua một cái màn coi bó rất là sạp xí và tiếp theo màn gì ui con mồi trước mặt. Ngon lắm, ăn đi mày. Quất. <laughs> ăn một con sâu mà cái lưng nó có gai rồi tới chú mày quật đi ngon lắm chạy <laughs> chà <laughs> một pha tông rất hoành tráng chúng ta xem lại oh, ai biểu mà bà mang váy hồng màn gì đấy à một màn đua từ bên bờ của cái ruộng này qua cái ruộng bên kia để gặp một con chó cái <laughs> rồi <laughs> ai tưởng đâu ai ngờ là một con chó dữ <laughs> trời ơi trời tiếp theo màn gì đây à anh này dám giỡn một với một con ghẹ chơi đi chứ ai chú đồ ngu rồi xong luôn cái hàm môi hãy xem lại một màn cắn môi về hết hôn vợ mình luôn xin chúc mừng chú tiếp theo gì đây anh nghe hả ơi anh út khỏe hả anh út ừ anh vẫn khỏe em dạ em tính điện cho anh em ờ, mới tập kinh doanh mở cửa hàng tính điện cho nút ờ, ủng hộ vậy hả dạ còn trong chương trình ờ, khuyến mãi 10 tầng 1 đó anh ờ chỗ quen biết không à có gì anh ủng hộ em hết mình dạ <laughs> ủa mà em kinh doanh gì vậy dạ em kinh doanh chạy hòm trời cái gì vậy má ai út mà còn gì còn nữa đâu gì mà nữa đâu mà không đau vơi đau Theo, teo bán cho tôi một con cá quá quá mấy anh ăn gian quá để quá rồi để cắn xóa rồi lâu chưa có thật là khô được được rồi lâu cái mặt khô mua vậy thì thôi chứ còn gì mà háo hụt hãy cẩn thận chị bán cho anh này nhá. <laughs> rồi màn gì đây dưới máy xe gió ô oh, như thiệt ô oh, wow wow ui <laughs> ui <laughs> thôi rồi như thiệt vậy tiếp theo ừ để cho chị Ông dám vô đây massage hả? Mày! Mày! mát xa mát xa mát xa nè mát với xa nè chết với bà nhé chú rồi hãy xem lại cái màn tra tấn của cái bà này khi ông này đi massage <laughs> ừ ừ bà cho chú thấy nhớ cái cảnh đi massage là như thế nào <laughs> tiếp theo và ngu người gì đây anh này thấy một chiếc xe và làm thấy cái gì đó à 4 nhân 4 bằng 16 <laughs> trời ơi sản xuất xe mà không biết nhân luôn <laughs> trời ơi trời xin cảm ơn các bạn video từ đây là kết thúc hẹn gặp bạn các bạn video sau nha xin chào và hẹn gặp lại